Trên thế giới có không ít những người sở hữu những năng lực khác người hay còn được gọi là công năng đặc dị. Những người này có khả năng đặc biệt còn vượt xa những gì mà con người có thể làm được và khoa học đã nghiên cứu những khả năng này trong nhiều thập kỷ. Vậy khoa học đã nghiên cứu những gì về công năng đặc dị? Có bao nhiêu loại công năng đặc dị đã được khoa học công nhận? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Công năng đặc dị Trương Bảo Thắng khả năng đi xuyên tường Trương Bảo Thắng, 1960 ngày mùng 3 tháng 8 năm 2018 là một trong những người có công năng đặc dị nổi tiếng nhất Trung Quốc giai đoạn những năm 1980. Ông quê ở xã Bản Khê, huyện Tây Hồ, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trương Bảo Thắng không phải là người tu luyện, khả năng của của ông là bẩm sinh. Rất nhiều tổ chức nghiên cứu khoa học, trường đại học và Bộ Công an đều nghiên cứu về khả năng của Trương Bảo Thắng. Có rất nhiều bài báo, nghiên cứu khoa học sách và video mô tả về khả năng của người đàn ông này. Tác giả Gia Cát Hỷ Hán đã ghi chép lại rất nhiều thí nghiệm cũng như câu chuyện về Trương Bảo Thắng. Ông đã viết cuốn sách siêu nhân Trương Bảo Thắng xuất bản năm 1989, được viết lời tựa bởi Lâm Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm 1982, lúc Trương Bảo Thắng còn ở Viện Y học Trung Quốc, tỉnh Liêu Ninh, thầy giáo Vương Phẩm Sơn và đồng nghiệp yêu cầu ông chỉ diễn khả năng đi xuyên tường vào đại lễ đường học trò có thể nào đi vào đại lễ đường mà không bị người ta phát hiện không? Để học trò thử xem có được không? Trương Bảo Thắng cười đáp lại. Nhà trường bố trí người dẫn Bảo Thắng ra xa khỏi đại lễ đường. Sau đó các giáo viên bố trí sinh viên đứng quan sát ở tất cả cửa ra vào và cửa sổ của đại lễ đường, kể cả các cửa sổ, cửa nhỏ bên hông. Tất cả bố trí xong. Thầy trò đều mở to mắt nhìn, đề phòng Bảo Thắng dở cho ảo thuật. Vài phút trôi qua, rồi mười mấy phút trôi qua, lúc mọi người đều hướng ra ngoài tìm kiếm, Trương Bảo Thắng đã ở bên trong lễ đường kêu to. Tôi ở đây này, tức thì mọi người chạy ùa vào. Sau sự kiện đó, mọi người truyền nhau. Có người nói Trương Bảo Thắng có thuật ẩn thân, có người nói ông có khả năng xuyên tường tẩu bích. Bảo Thắng trả lời rất giản đơn. Trái với thông thường, các ông không thể ngăn trở tôi được. biệt mắt vẫn nhìn rõ, Chị Hoàng Thị Thiêm sinh năm 1970 trú tại xóm mới, thôn Bùi Chám, xã Hòa Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam. Chị Hoàng Thị Thiêm với những khả năng kỳ lạ đã trở thành nhân vật chính trong các buổi tọa đàm ở Hà Nội, xuất hiện trên các chương trình chuyện là Việt Nam và đài truyền hình quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức. Chị Thiêm nhắm mắt vẫn có thể đọc rõ sách báo, biệt mắt mà đi lại như người bình thường, thậm chí chị có thể bịt mắt mà vẫn chạy được xe máy. Các cuộc kiểm tra khoa học được tiến hành với chị Thiêm trước sự chứng kiến của hàng chục cơ quan báo đài, truyền hình, với hàng chục, hàng trăm người quan sát và theo dõi. Cuối cùng kết luận rằng khi bị bịt kín mắt, chị Thiêm thực sự có khả năng nhìn mọi vật qua một điểm phía trên của sống mũi, giao giữa hai lông mày mà trong nhân thể học người ta vẫn gọi là ấn đường. Điều này khiến dư luận rất chấn động. Không chỉ ở Việt Nam, các nhà khoa học ở các nước như Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc đã mời chị Thiêm sang để kiểm chứng. Con mắt thần kỳ của chị đều khiến họ kinh ngạc và công nhận rằng ở chị thực sự tồn tại con mắt thứ ba. Cô bé có khả năng nhìn xuyên thấu. Natasha Demkina sinh năm 1987 là cô gái sống ở thành phố Saransk, Nga. Khi Natasha lên 10 tuổi, một trận đau ruột thừa suýt cướp đi tính mạng của cô. Trở về nhà sau ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, cô bé Natasha vẫn vui tươi, sinh hoạt bình thường. Cho đến một ngày, Natasha hét toáng lên khi đứng trước mặt mẹ. Mẹ ơi, bụng mẹ có cái hạt đậu và cái vòi xếp nếp kìa. Cả cái quả gì đo đỏ đang cử động nữa. Quá hoảng sợ, mẹ Natasha lập tức đưa con đến gặp bác sĩ. Vừa đến bệnh viện, Natasha lại khiến cho một bác sĩ hoảng sợ theo khi cô bé mô tả các bộ phận trong cơ thể ông Do còn nhỏ nên Natasha không thể dùng được thuật ngữ y học để kể tên từng bộ phận trong cơ thể. Cô bé chỉ biết mô tả thận là hạt đậu, ruột là chiếc vòi xếp nếp. Các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện đã tập trung lại và đều bối rối trước những gì cô bé nói. Điều đặc biệt là cô có thể chỉ ra vị trí chính xác của từng bộ phận cho đến những vết thương của một bác sĩ nào đó. Natasha có thể siêu âm từng nội tạng, xác định tình trạng bệnh tật cũng như nhận diện tế bào, vi khuẩn hoặc virus trong cơ thể. Qua nhiều lần thử nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ cho biết những chẩn đoán của cô bé còn chính xác hơn bác sĩ có trang thiết bị tiên tiến hỗ trợ. Natasha cho biết, nếu muốn xem thể trạng sức khỏe của ai đó, tôi có thể dễ dàng chuyển sang cách nhìn thứ hai trong tích tắc. Thật khó giải thích làm thế nào tôi có thể nhận biết bệnh tật trong cơ thể. Các nội tạng có vấn đề đều sinh ra một loại phóng xạ, giúp tôi nhận ngay ra vị trí đang bị tổn thương, những người có khả năng nhìn xa vạn dặm. Năm 1995, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã giải mật và chấp thuận công bố một số tài liệu về một chương trình bí mật có tên Stargate kéo dài 25 năm. Ghi nhận trong nghiên cứu cho biết, Ingo SVKNN, một người tham gia chương trình này có thể nhìn thấy được các vòng tròn đặc trưng bao quanh sao mộc trước khi NASA chụp ảnh nó bằng tàu không gian Pioneer 10. Vào năm 2003, báo Washington Post đưa tin, giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1989, trong cuộc chiến với các tổ chức khủng bố, Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng các nhà ngoại cảm có năng lực đặc biệt của con mắt thứ ba như dông McGonigal trong việc xác định nơi các con tin người Mỹ bị giam giữ, kho vũ khí hay bản doanh của thủ lĩnh của các tổ chức này. Các tài liệu do Washington Post thu được cho biết, kết quả làm việc của các nhà ngoại cảm đều mang lại thành công cho các chiến dịch quân sự không chỉ các trường hợp trên, trước đây đã có hàng nghìn báo cáo và ghi nhận về các hiện tượng khác nhau của con mắt thứ ba ở khắp nơi trên thế giới và thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng. Ngày nay khoa học cũng thừa nhận rằng phía trước tuyến tùng quả trong bộ não người có một cấu trúc giống y hệt con mắt. Tuy nhiên, y học cũng phát hiện thể tùng của hầu hết mọi người đều bị vôi hóa, có nghĩa rằng con mắt này đã bị thoái hóa. Đây không phải chuyện hoang đường. Thời xưa, các vị danh y của Trung Hoa cổ đại đều có những khả năng siêu việt này. Họ có thể nhìn thấu cơ thể người bằng thiên mục hay con mắt thứ ba. Công năng đặc dị của các danh y cổ đại trong sử ký Những danh y Trung Quốc và những phương thức chữa trị kỳ diệu của họ đã được ghi nhận trong chính sử phương Đông. Biển thước là một danh y trong lịch sử Trung Quốc có khả năng nhìn thấu ngũ tạng trong cơ thể người. Theo sử ký, một ghi chép lịch sử đồ sộ về Trung Quốc và thế giới cổ đại biển thước tên là Tần Việt Nhân. Biển thước không phải là vị đại phu duy nhất có khả năng này. Theo lịch sử, một danh nghi khác là Tôn Tư Mạc, một người tu luyện theo trường phái đạo, cũng có công năng đặc dị thấu thị nhân thể. Hầu Hán Thư ghi chép một trường hợp về đại phu Quách Ngọc đoán giới tính của bệnh nhân chỉ bằng việc bắt mạch. Quách Ngọc là người ở khu vực Quảng Hán thuộc nước Lạc. Thầy của ông, Trình Cao, là học trò của phú ông, có khả năng chữa lành bệnh tức thời chỉ với một cây kim bằng đá. Sách của phù ông là Châm Kinh và Trần Mạch Pháp đã được lưu truyền cho đời sau. Quách Ngọc là thái y của Hán Hòa Đế 79-105 sau công nguyên. Phương thuốc của ông rất hiệu quả, nên nhà vua rất tò mò về khả năng của ông. Ông ra lệnh cho một người hầu nam có bàn tay giống nữ giới và một nữ tỳ ẩn sau một tấm màn và sau đó bảo Quách Ngọc bắt mạch cho tay trái của người nam và tay phải của người nữ. Khi được hỏi người này có bệnh gì, Quách Ngọc đáp, tay trái là mạch dương còn tay phải là mạch âm. Thật kỳ lạ khi một người có cả mạch âm lẫn mạch dương. Thần đang tìm nguyên nhân. Nhà vua đã không ngớt lời tán thán. Trong cuốn từ truyện The Thir's Eye, con mắt thứ ba của Lạt Ma Tây Tạng lốc Sang Rampa người có bằng y khoa từ trường Đại học Trùng Khánh, Trung Quốc, ông đã diễn tả cuộc phẫu thuật được tiến hành tại vị trí ấn đường của ông, nơi được cho là đường thông dẫn đến con mắt thứ ba sau đó, ông đã phát triển được một số năng lực đặc dị chưa từng có trước đây. Nhà tiên tri bà Baba Venga bị mù từ năm 12 tuổi khi bà bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Sau trận thảm họa, người ta tìm thấy cô bé Baba Venga nằm thoi thóp trên mặt đất với hai hốc mắt bị lấp đầy bởi cát. Kể từ sau sự kiện này, Baba Venga bắt đầu có khả năng thấy trước tương lai và đã đưa ra rất nhiều lời tiên đoán chính xác gây chấn động. Có thể nói, Mặc dù mất đi con mắt người, nhưng con mắt tâm linh của bạn lại mở ra. Các loại công năng đặc dị được công nhận Hiện nay, trên thế giới có các loại công năng được công nhận như công năng ban vận, dịch chuyển đồ vật từ xa. Nhận biết vật thể bằng bộ phận khác ngoài con mắt. Ví như thiên nhãn thông, công năng giao thị, công năng túc mệnh thông. Truyền cảm tâm linh Thấu thị, nhìn xuyên qua Giao thị, công năng nhìn xa dự đoán, tiên tri. Giới khoa học hiện đại đã công nhận giao thị có thể nhìn thấy sự việc xảy ra ở những địa phương xa xôi, túc mệnh thông cũng có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ của một cá nhân hoặc xã hội. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Liệu bạn có tin công năng đặc dị là có thật? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận của video để cùng chúng tôi trao đổi nhé!